Ở đây số mục 34 LX from sign up này, tức là sau khi đăng ký chúng ta sẽ nhận được 34 đồng token LX này đó. Ok, đây các bạn nhấn vào lên để nhận này. Hi, xin chào bạn.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 ha Ok, bước theo thì bạn sẽ tiến hành download trên cửa hàng App Store hoặc Google Play nha. Ví dụ bạn sử dụng iOS của iPhone thì bạn nhấn vào App Store này, còn bạn sử dụng Android thì bạn nhấn vào Google Play nha. Như đây mình sử dụng máy Android nên mình sẽ nhấn vào Google Play ha. Rồi lúc này sẽ là một ứng dụng có tên là Laser Network này. Đó, hiện tại đang có hơn một triệu lượt tải xuống rồi nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành tải cài đặt ứng dụng lên trên điện thoại của chúng ta như bình thường nhá. Các bạn nhấn vào cài đặt này. Ok, sau khi tải cài đặt xong rồi, các bạn nhấn vào mở ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta đăng ký một tài khoản nha. Các bạn nhấn vào mục register này, tức là đăng ký này. Ok, đầu tiên thứ nhất ở mục enter referral code, tức là mã mời, mã thiệu đấy thì ở đây các bạn sẽ tiến hành dán mã mời mã giới thiệu với lại các bạn copy sao chép ha đó như vừa nãy mã mời của mình là W2U 2MP SWDNC2 này các bạn lưu ý nhé là nhớ viết in hoa và in thường cũng như là số giống y hệt như thế này ha tiếp theo thứ hai là name tức là tên đấy thì bạn nên viết in hoa không dấu và trùng với tên trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn ha để thuận tiện cho việc xác minh danh tính sau này ha rồi tiếp nữa các bạn nhập email này, sau đó tạo mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu một lần nữa nha. Các bạn lưu ý nhé là mật khẩu của chúng ta tối đa 15 ký tự ha, bao gồm chữ cái in hoa, chữ thường và chữ số cũng như là có ít nhất một ký tự đặc biệt ha. Sau đó các bạn nhớ tích chọn vào đây này, tức là tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện đấy. Và cuối cùng các bạn nhấn vào register để tiến hành đăng ký một tài khoản Legion Network. Thứ này sẽ một giao diện như này, verify your email này, tức là xác nhận email ha. Nếu mà bạn nào không nhận được email thì bạn nhấn vào resend email ha. Còn đây mình sẽ nhấn vào check my inbox này thì email ở đây có tiêu đề là verification link này tức là link xác nhận ha đó thì bạn sẽ nhấn vào verify email now này để xác nhận email ngay bây giờ ha ok thì nó sẽ nôm thông báo là congratulations your account has been verified tức là chúc bạn tài khoản của bạn đã được xác minh ha rồi ok sau khi xác minh tài khoản thành công rồi thì bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nhá ở đây bạn sẽ điền email vừa nãy bạn đăng ký này cũng như là nhập mật khẩu và nhấn vào login để tiến hành đăng nhập ha tiếp theo là setup pin, bạn có thể cài đặt thêm để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản chúng ta nha. Sẽ gồm 6 chữ số đấy. Sau khi cài đặt xong rồi, các bạn nhấn vào continue để tiếp tục này. Ok thì đây chính là giao diện trang chủ của app Legion Network này. Thì bạn cũng có thể quan sát thấy này là mình cũng chưa được nhận 34 đồng LGX ha. Vậy làm sao chúng ta có thể nhận được 34 đồng LGX đó? Các bạn nhấn mục profile tức là hồ sơ ở góc bên phải dưới cùng ha. Kế tiếp các bạn nhấn vào claim reward này tức là nhận phần thưởng ha. Ok thì bạn qua sang này là total unclaimed, tức là tổng số token chúng ta chưa nhận nha. Ở đây số mục 34 LGX from sign up này, tức là sau khi đăng ký chúng ta sẽ nhận được 34 đồng token LGX này đấy. Ok ở đây các bạn nhấn vào claim để nhận này. Đó thì nó sẽ thông báo là bạn có thể nhận phần thưởng này sau ngày 1 tháng 3 năm 2022 nha. Đó thì hiện tại chúng ta chưa nhận được ha. Ok thì mình sẽ nhấn vào ok này. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách để chúng ta kiếm tiền với app này nha đó cũng giống như mình thôi thì các bạn sẽ giới thiệu người khác tham gia vào app này để có thể nhận được 34 đồng token LX hoàn toàn miễn phí kỳ hạn. Thì bạn vẫn nhấn vào mục profile tên hồ sơ này, sau đó chọn referral nhá, tức là giới thiệu này. Thì ok, đây sẽ có đường link giới thiệu bạn này. Thì bạn cũng có thể đọc này, là invite your friend to create a wallet and receive.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 Khi người đăng ký qua link của bạn cũng như nhập mã mời của bạn thì bạn và người ấy mỗi người nhận được 34 đồng token LVX tương đương với 5 đô ha. Ok thì đó là cách kiếm tiền chính app này ha. Ok tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn những mục khác nha. Các bạn nhấn vào mục home này tức là trang chủ này. Thì ok đây sẽ có rất nhiều các mục này như Blue Moon này, hay Arcadia, God, Empower này, vân vân và mấy mấy nha. Ví dụ Blue Moon thì sao? thì hiện tại đang là Kamisun tức là sắp ra mắt nha rồi Acadia này đó thì đây chúng ta sẽ chơi game kiếm tiền nhá Blue Tour này các bạn thì quan sát thấy này chúng ta như kiểu bắn gạch đấy rồi tiếp nữa là Discord tức là giải thưởng này đó thì đây chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ nha như tham gia Discord này rồi tải các ứng dụng nha ok thì còn những mục khác thì bạn có thể tải app để tìm hiểu thêm nha rồi đây deposit thì sao thì là nạp tiền nhá có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví Legend của bạn đó kế tiếp là withdraw này tức là rút tiền ha rồi tiếp theo nữa mình sẽ review cho bạn mục wallet ha tức là ví này thì tại trên ví này chúng ta cũng lưu trữ được rất nhiều đồng nhá như BNB này BEP20 này rồi BUSD BEP20 hay Ethereum ETH nhá tiếp theo nữa là mục reward này đó thì vừa nãy mình đã review cho bạn rồi tiếp theo nữa là mục Arcadia tức là mục chơi game kiếm tiền đấy đó và cuối cùng là một profile tức là hồ sơ này đó Thưa okay, như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn cách để chúng ta